Hey, teacher. Hi. Hi, guys. Hello, everybody. Hello, everybody. Great to see you guys. Hello. Hello. Good evening, guys. Hi. Good evening, teacher. Yes, good evening, everybody. Hello. Hi. Good evening. Yes. Good evening, guys. Hi. Hello. Good evening. Yeah. Hi guys. Hello everybody. chạy chạy. Hi. Oh, Jang is with her baby sister. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, I'm not. Hello guys. Good to see you guys today. Ờ, okay, let's wait a Hello, couple teacher. minutes. Okay. Yeah, hi guys. Hello guys. Hello, let's teacher. wait for your friends. Okay. Hi, hi guys. Hi guys. Great to see you guys today. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi guys. Hello, everybody. Yes. Hello guys chị của mình nha có bạn Hi. I can see Trang and her oh, baby Hello. sister. Your baby sister is very adorable, Trang Hi guys. Hi. Hello. Okay. Hello everybody. How are you today? tay thôi bày ra tùm lum ừ. Ờ, ừ. Bạn nào mà mình mở camera được thì mình mở camera nhé. Ok, turn on the camera. Ok. Mở camera thầy cô chưa mở camera thôi Sợ quá mẹ ơi. Không có gì sợ bấm qua thôi nếu mà các bạn mở camera thì cô sẽ có thể dễ để mà kêu các bạn uh, uh, để cô kêu các bạn lên làm bài nè hoặc là nói chuyện nè it's easier okay yeah turn on the camera then press raise hand yeah yes yes hello teacher okay hello guys hello great to see you guys mm, okay how are you how are I'm you fine. today I'm fine. Thanks guys teacher. so much. Hello, guys. Oh, okay. my name is Mikwe. Yeah, okay. Great to see you today. Hello, to you. Hi, guys. Hello, my name is Okay, guys, so now I want to talk a little bit about the rules. You guys all know the rules, right? À, ở đây thì các bạn nào mình cũng biết về cái rules đúng không? Yes. nhưng mà cô thấy có nhiều bạn cũng chưa biết cách bấm raise hand nếu mà các bạn vào cái phần reaction tụi con sẽ thấy có cái chữ raise hand à, raise hand thì khi mình bấm vào thì nó sẽ hiện cái hình bàn tay lên cô thấy ở đây có rất là nhiều bạn đã bấm này nè yeah a lot of friends have already pressed raise hand bởi vì cô thấy có nhiều bạn hôm trước là cô mời một số bạn thì cô có bấm qua cái camera thì cô thấy các bạn giơ tay ở trước màn hình như thế này thì như vậy cô cũng sẽ không thấy được ừ. cho nên là các bạn nhớ là mình bấm raise hand à, khi mà các bạn bấm raise hand thì cô sẽ dễ để mà kêu các bạn lên hơn ok Yes, good job. Wow, a lot of hands today. Good job. Cho nên là bạn nào muốn cô à, mời mình để làm bài nè, hay là muốn uh, mời, cô mời để mà phát biểu thì các bạn nhớ là mình bấm raise hand nha. Ok, you press raise hand. Ở trong cái phần reaction đó, tụi con sẽ thấy cái chữ raise hand. Ok. À, hôm trước đến giờ thì mình đang tập trung để mà làm à, cuộc để tham gia cuộc thi. What what competition? What contest, guys? The Super Kid, The Moonlight, right? Ừ. Cô đã thấy rất là nhiều bài dự thi của tụi con rồi nè. Good job, well done. This time you guys really put a lot of efforts into your videos. Wow. Lần này cô thấy các bạn cố gắng rất là nhiều. Các bạn đầu tư kể cả từ trang phục nè, bài nói của mình, cách nói, cách trình bày nè. Good job, very good. Các bạn làm bài rất là tốt luôn. Okay, congratulations everybody và các bạn nhớ nha mình vẫn còn một ngày cuối cùng tomorrow vẫn còn một ngày nữa ở đây thì à, các thầy cô ở trung tâm Bantando đã gia hạn cho mình không phải là ngày 19 nữa mà sẽ là ngày 21 mm, tomorrow what is what day is it tomorrow what is tomorrow what day is it guys Do you guys know that tomorrow is the moon festival already? Do you know that? The 21st of September. Yeah, the 21st of Yeah, mid autumn, right, guys? Is it mid autumn? You guys remember mid autumn? Or you can say mid autumn festival or moon festival, right? Yeah, tomorrow, right? One more day, it's tomorrow. Yeah, I know that this um, moon festival, okay, will be a little bit difficult for you guys. Mm -hmm. cô biết là lễ này thì uh, bây giờ mình đang có uh, đang có xảy ra dịch bệnh nè cho nên là tụi con sẽ không có được giống như là đi rước đèn hoặc là ăn bánh trung thu có nhiều bạn thì giống như cô này cô là năm nay chắc chắn là cô sẽ không ăn bánh trung thu rồi đó bởi vì cô không thể nào đi mua được à, chắc là có nhiều bạn cũng sẽ giống cô đúng không nhưng mà vẫn có bạn được sống ở cái chỗ là ít ít dịch hơn đúng không ok Ừ. À, uh, kéo dài hạn nộp cô kéo dài hạn nộp để mà các bạn có thể tham gia nhiều hơn nữa ok kéo dài hạn nộp đến ngày mai là ngày trung thu luôn để mà các bạn có thể cùng nhau tham gia bởi vì cô nghĩ là vẫn có nhiều bạn mình vẫn đang chuẩn bị cho bài bài bài video của mình đúng không uh-huh. so remember tomorrow is the last day okay so I want just I just want to say happy mid autumn festival tomorrow okay à à, bài của Đức không được duyệt hả như vậy Đức đợi nha các thầy cô trong trung tâm sẽ duyệt từ từ đó Đức đừng có sợ nha ok bài của mình từ từ sẽ được duyệt đó ok như vậy là ngày mai đã là Tết Trung Thu rồi nè đúng không chắc là các bạn ở đây các bạn cũng đã biết à, Tết Trung Thu ở đây nghĩa là gì nè cái truyền thuyết đằng sau Tết Trung Thu nhưng mà cô nghĩ cũng có nhiều bạn mình chưa biết OK we haven't known about the moon festival right so today I'm going to let you guys watch a video Mm, to know about the history, ah, the origin of the Moon Festival. Okay. Can you guys see the screen now? Ah, oh, wow, really? À, đúng rồi, Trang ở Hải Dương thì vẫn có thể mua được. Can you guys see the screen? Can you guys see the screen? Các bạn nhìn thấy màn hình của cô chưa? Yes, okay, good job. So now we're going to watch a, we're gonna watch a video about the history of As the legend goes in the Okay. Okay, guys, wait me a little bit. Let me turn on the video. Các bạn đợi cô một chút xíu nha. I will go back. Cô sẽ quay lại ngay phút đầu tiên à, nếu mà các bạn thấy ví dụ hôm nay mạng của cô không ổn định đi có thể nó sẽ bị văng ra thì các bạn wait me a little bit okay I will come back ừ, các bạn đợi cô một xíu rồi cô sẽ quay lại nha nếu mà cô có bị văng ra đó okay now guys please watch the legend of mid autumn festival and how to celebrate this festival okay As the legend goes, in the distant past, there was a beautiful woman called Chang E. Her husband Ho Yi was a ah Chang E. So this woman, her name is Chang E, is a Chinese name. Okay, guys. Her her husband is Hao Yi. Brilliant archer. You guys know archer? Do you guys know archer? Archer. Tí nữa các bạn nhìn là các bạn sẽ biết archer là là là người như thế nào, là người làm nghề gì. At that time, there were 10 oh. suns in the sky. Sorry guys, ừ, các bạn đợi cô một xíu cái chất lượng của nó nhìn không được rõ cho lắm and the people on Earth were living in the blistering heat. To save the Earth, ho Ho'i were 10 suns in the sky. And there were 10 suns in the sky. 10 suns, okay. Có đến tận 10 cái mặt trời ở trên trời. Ở lúc đấy là cái truyền thuyết người ta nói là có 10 mặt trời ở trên trời lận. và mọi người phải sống ở dưới một cái gọi là một cái ánh mặt trời rất là khắc nghiệt, blistering heat. The people on earth were living in the blistering heat. To save the earth, Ho-e used his bow and arrow to shoot down nine of the suns. Ho-e was respected as the national hero and received an elixir of immortality as a reward for saving the people from the heat of multiple suns. However, the elixir only had enough for one person, and both Chang'e and Ho-Yi didn't want to leave each other. But one day, one of Ho-Yi's students tried to steal the elixir when he wasn't home. In order to protect the elixir from thieves, Chang'e took the magic elixir of immortality. Then she flew to the moon and became the moon goddess, leaving her husband behind. Alone on Earth, Hoi missed his wife so much that he made an offering to the moon and tried to find the shape of Chang'e on the moon. To remember Chang'e, Chinese people worship the moon by eating fruit and moon-shaped desserts called mooncakes. This is the legend of the origin of the Mid-Autumn Festival, which is also called the Moon Festival. Nowadays, the Mid-Autumn Festival, which is also a harvest festival, has become a family holiday like Thanksgiving. Chinese people celebrate the Mid-Autumn Festival by having a large dinner with family, worshipping the moon with gifts, traveling, viewing lantern shows, eating various desserts, and flying lanterns to pray for their happiness and the happiness of their families. China highlights. Okay, so you just watched the Moon Festival story, right? The story behind the Moon Autumn, the Mid Autumn Festival, right? So what do you guys think about the story? Is it a good one? Is it a good story? You guys can search the stories on YouTube to rewatch. Okay, có rất là nhiều câu chuyện nè. Con thấy ở đây có rất là nhiều câu chuyện về cái truyền thuyết của Trung Thu. Các bạn có thể lên YouTube các bạn các bạn search để mà mình xem lại. Okay. Who can, uh, is there anybody here that's confident can retell the story? Các bạn nào tự tin là mình có thể kể lại được câu chuyện không? Các bạn nào tự tin là có sau khi mà con xem xong cái video này con có thể kể lại câu chuyện như thế nào không? Mình kể bằng cái lời của mình. Hmm? Are you guys confident? Is there anybody confident that can retell the story? This the story. The story is about Chang Er, right? The Chang. Who is Chang Er, guys? Can you guys guess who is Chang Er? Các bạn có đoán được ai là Chang Er không? Who is Chang Er and who is Hao Yi? Um, let's I I will invite Zhang. Okay, Zhang. Who is Chang Er? Hi. Hi. Can you guess who is Chang Er? Chang Er is the main goddess. Yeah, the moon goddess, right? Good job. Moon goddess. À, chị chị gì Giang? Giang có thể nói các bạn nghe in Vietnamese. Ừ. Chị gì? In Vietnamese. Chị gì? Hang đó là đó là ừ. chị chị Hằng đúng không? Yes, the moon goddess là chị Hằng nè. What about Hao Yi? Hao Yi is uh, her husband. À, còn Hao Yi là là chồng của chị Hằng đúng không? Mm, okay. And what happened? What happened here? có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy Giang what happened here lúc đó um, there was ten the world world yeah ten yeah yeah no. sentence and what a, what is what were how you doing what were how you doing còn how you phải làm gì how you how, how you had to do had to do what have to shoot had to shoot how many sons? Have to shoot how many sons? Sons. Nine sons, right? Yeah. Các bạn thấy bây giờ là à, bây giờ mình chỉ có phải là chỉ có một mặt trời ở trên trời thôi đúng không? Thì theo truyền thuyết hồi xưa là Hao Di là cái người để cứu được mọi người khỏi cái ánh nắng gọi là khắc nghiệt nè thì Hao Di đã phải bắn à, dùng cung với mũi tên bắn đi chính mặt trời. Đó là lý do vì sao là Hao Di become à, Hao Di became the hero. À, and uh, and he received elixir of immortality. Immortality. Do you know immortality, Giang? Immortality. Elixir. No. Elixir là thuốc tiên. Như vậy khi mà con uống thuốc này vào thì con sẽ được à, con sẽ được như thế nào? Khi mình uống mình sẽ được gì? Biến thành tiên. Ừ, đúng rồi, biến thành tiên như vậy thì có nghĩa là mình sẽ sống như thế nào? Mình có sống 100 à, năm rồi mình um, thế nào Hay là mình sẽ sống mãi mãi luôn? You're gonna live Mm, yeah, we're gonna live forever. Yeah, good job. Như vậy là cái thuốc tiên này sẽ giúp cho cái người này, cái người nào mà chấp nhận cái thuốc tiên này nè thì sẽ được sống mãi mãi, sống bất tử. Mm, immortality, đó là sự bất tử. Okay. What, but what happened? The elixir only had enough for how many people? Only for yeah, one person only. Chỉ có một người thì mới được hưởng cái cái thuốc tiên này thôi, cái sự bất tử của thuốc tiên này thôi. And eventually, who had the elixir eventually cuối cùng thì ai là người đã chấp nhận cái thuốc tiên này hả Giang The moon goddess. Yeah, the moon goddess is Chang Er, right? Eventually, a student. Hao Yi student want to steal the elixir. À, khi mà một học sinh của Hao Yi nè muốn trộm cái đấy thì Chang Er đã quyết định là gì? À, phải uống vào, ừ, chấp nhận thuốc và uống vào để bảo vệ to protect the elixir from the thieves, right? So eventually she turns into the moon goddess. Mm -hmm. She turned into the moon goddess. Yes, that is the that is the legend of Mid-Autumn Festival, right, Zhang? And in Mid-Autumn Festival, what do you do? What do you do in the moon festival? We eat. Yeah, what do we eat? We eat mooncake. Mooncakes, yes, good. What else? What do you do? a big dinner with families. Yeah, okay. The parade. Yeah, yeah. Mm -hmm, good job. Yes, okay. Thank you, Zhang, so much. So what about one more, okay? I want to invite cô mời anh Duy nha. Okay, What do you do in the moon festival, Yui? What do you do in the moon festival? Mm. Khi mà đến à, lễ trung thu thì Duy thường làm những gì nè? Uh ừ -huh. What do you do? I eat mooncake. Mooncakes, yeah, you eat moon cakes. What else? What else? Mm. The do egg. you do you make uh, the lantern? Do you make the lantern? Do you know lantern? These are called lantern. Những cái này là Sợn lantern. Trảm. Yeah, you make Sợn your trảm. own lanterns, right? Or you buy the lanterns in the market, right? Uh, do you uh, watch the moon? Because in uh, when in mid-autumn festival, the moon is the fullest and the brightest. Do you watch the moon? Admire the moon? Khi mà đến lễ trung thu thì con có thói quen uh, con ngắm trăng không? Duy có ngắm trăng vào lễ trung thu không? No. A lot of people they like watching the moon. Mm. What else? Do you have a big dinner with your family? Do you have a big dinner with your family? Mm, yeah. Yeah, you eat a lot of things like moon cakes and a lot of other food uh, in the dinner, right? For dinner. Yes, good job, Yui. Thank you so much. Mm -hmm. So there are a lot of things there are a lot of things to uh, uh, there are a lot of things to, uh, for you to do in the mid-autumn festival right you can play with the lanterns you can play with your friends uh-huh have dinner mm, eat the mooncakes okay good job very good guys so if you guys want to re-watch the story about the mid-autumn festival you can search on youtube okay bạn nào mà mình muốn xem lại những cái câu chuyện về uh, trung thu nè bởi vì truyền thuyết có rất là nhiều cho nên là tụi con có thể lên YouTube tụi con search và sẽ coi được những cái truyền thuyết đấy okay Now I want you to watch another video to learn about some vocabulary that you can use for the Moon Festival topic. Okay? They are some simple vocabulary that you English. can use. Topic, Mid-Autumn Festival Vocabulary. Oh, sorry guys. Mid-Autumn Festival, Mid Full Moon Festival, Lantern Festival, Mooncake Festival. À, so there are a lot of names, okay? There are a lot of names to call Tết Trung Thu. Có rất là nhiều tên gọi để con có thể gọi tên của Tết Trung Thu nè. Mid-Autumn Festival, Full Moon Festival hoặc là mình chỉ cần nói là Moon Festival cũng được. Lantern Festival hoặc là Mooncake Festival. Mid-Autumn uh ừ. -huh. Festival, Full Moon Festival, Lantern Festival, Mooncake Festival. The Moon Lady. The Moon Lady the moon. or the Moon Goddess. Uh, there are a lot of names for chị Hằng too. The Moon Lady, the Moon Goddess. Lady. Okay. The Moon Man. Ah, the Moon the Man. Moon you man. guys know him, right? The Moon Man. Banyan tree. Banyan tree. Banyan tree là cây đa này, cây đa đầu làng đúng không? Mình hay gọi là banyan tree. Banyan tree. Jade Rabbit. Jade Rabbit. Jade Rabbit. Jade Rabbit thì thỏ ngọc. Lantern. Lantern. Lantern, right? Những cái đèn lồng của tụi con chơi nè. Lantern. Uh ừ, -huh. Lantern. Mask. Ah, mask. Mask. Okay. A à, mask. You guys often wear masks. Do you guys wear masks in the Moon Festival holiday? khi mà các bạn đi rước đèn ở đây các bạn nào mình cũng wear mask không? Do you guys wear mask when you guys enjoy when you guys join the moon festival? When you guys join the lantern parade? No. Mm -hmm. Yes. Mm, wow. Yes. Mm dạ thật ra cô thấy cái việc mà đeo mặt nạ này cô thấy cũng uh, có nhiều bạn cũng rất là thích đeo mặt nạ vừa đeo mặt nạ vừa cầm đèn đi rước đèn with your friends right mm -hmm. yeah so mask is also a very famous a very popular thing to buy when in moon festival okay Star-shaped lanterns, star lantern. Mm. Ừ. Star-shaped lanterns, Star lantern. Star lantern is a very popular lantern, a kind of lantern. Đây là một cái loại đồng à, đèn lồng nè. À, tụi con hay lồng đèn đúng không? Thì tụi con hay cái là cái hình star, star shape. À, hình dạng như là uh, ngôi sao. Yes, hẳn có kia. Yes, you have a little star, right, Hạnh? Yeah, a little star. Mooncake. Mm, mooncake. mooncake. You guys know mooncake, right? Do you guys know what in the mooncake? Inside the mooncake, what do you have inside the mooncake? Inside the mooncake, what do you have inside? Ở bên trong cái ờ, bánh trung thu thì có cái gì đặc biệt mọi người? What do you have inside? Lòng đỏ trứng đúng không? Là mình hay có cái à, lòng đỏ trứng muối đúng không? Mm, um, what do you call that one? You guys know? Thế thì tụi con gọi cái à, lòng đỏ trứng muối bên trong là gì? you guys know that one? It is called the salted moon the salted egg yolk Dạ yeah, cái nhân đúng không? Yes. Và mình ở trong nhân thì mình sẽ có salted egg yolk, có nghĩa là cái lòng đỏ trứng muối đó. Yes. Salted egg yolk. Uh mm-hmm. -huh. Do you guys like that part? Do you guys like the salted egg yolks? Cô thấy các bạn không thích, các bạn thích ừ, cái, cái cái trứng muối này cô thấy có có à uh, yeah. It's uh it depends on the which kind of mooncake. Có những loại sẽ không có trứng muối có những loại thì có trứng muối oh why can you turn, cannot turn on the camera Ừ, thực ra thì cô thì cái việc mà tụi con mở camera thì cô sẽ không không thể nào mà kiểm soát được cô không biết được ấy cho nên có thể làm ờ, camera của mình bị gì cho nên là con thử xem lại nhé Yeah, that is why there is only one egg yolk. Thường thì chỉ có một cái egg yolk hoặc là two thôi bởi vì ăn nó dễ bị ngán đúng không? Uh -huh. Adverb, the salted egg yolk toy figurine. Ah, do you guys toy know this one? Toy figurine. Do you guys like this one? I used to have a lot of these when I go to the when I went to the market with my mom. Mm. Hồi đấy cô hồi cô còn bé cô ra chợ lúc nào cô cũng mua một vài cái về mua được về chơi khoảng một xíu thôi là nó bị khô lại ngay đúng không? It get dry easily. Mm -hmm. It get dry easily. Do you guys like this one toy figurine? người ta hay gọi là hồi nhỏ rất là thích chơi tò he đó mọi người có chơi cái này bao giờ chưa you guys have ever have you guys ever played this one chơi tò he à? toy figurine mm -hmm. I used to love this one a lot figurine. Yeah, Sa đã chơi rồi nè. Dạ? Lantern dạ. Parade. Lantern Parade. Ah, lantern parade. When you join the lantern parade with your friends, right? You can carry the your lantern You go with your friends, you sing the songs about the Mid-Autumn Festival, right? Yes, good job. Lion dance. Lion, lion dance. dance. yeah. You can see the lion dance not only in the Mid-Autumn Festival, but also in the New Year, right? New Year. Uh mm-hmm. -huh. Không chỉ là ờ, lễ trung thu mà năm mới mình cũng hay được ờ, xem xem uh, múa lân đúng không? Yeah như vậy múa lân là một cái mình rất là hay xem nè à, như vậy tụi con sẽ gọi là lion dance or dragon dance ok có hai loại múa lân múa rồng đúng không dragon dance và lion dance uh -huh. Mm, so those so those are some vocabulary, very simple vocabulary for you guys in the Mid Autumn Festival. Mm -hmm. Okay, So I just want to say happy Mid-Autumn Festival tomorrow, guys. Okay. I hope that you guys can be happy with your family. You guys can have a great Mid-Autumn Festival night. Okay. Now I think we can continue our lesson today. Happy Gear. Yes, happy Mid-Autumn Festival. Hmm. So now let's continue our our lesson today, okay? We're gonna continue. I know that some of you cannot celebrate, okay? I know that some of you cannot celebrate the Moon Festival properly, right? Because we are in the COVID, we are have to face with the COVID-19 pandemic. Mm. Ở đây thì nhiều bạn vẫn còn sống ở những cái nơi à, bị dịch ảnh hưởng rất là nhiều cho nên có thể mình sẽ không được hưởng à, mình không được uh, gọi là mình không được ăn mừng lễ trung thu một cách trọn vẹn được đúng không nhưng mà cô nghĩ là nhờ có Bantado tổ chức cuộc thi cho mình nè thì mình cũng đã có làm một cái gì đấy để chuẩn bị cho mùa trung thu rất là vui đúng không uh-huh. I really hope to see more uh, videos about the Mid Autumn Festival in the group okay and now we're gonna continue the lesson today we still learn about the jobs right and we still have some exercises to do So this is task seven. It's a very simple one. You're gonna number in order. You're gonna number one, two, three, four in order. They already done number one for you. You just need to do number two, three, and four for me. So for number one, when someone asks you, what does your mom do? How can you answer? How can you answer? I want to invite one friend, okay? Um, cô mời bạn Ngọc Chi. Can you do this one for me? It's quite short, so I'm going to I uh, just invite G. okay? What is number two, G, Where, where is number two? Can you read that one for me? Can you read number two? B. B? Yeah, she which one? School. Ah, she works at a school is number two. Do you guys have the same answer with G? Do you guys have the same answer with G for number two? She works. She works at a school. Do you guys have the same answers? You guys can write and your answer in the chat box, okay? You guys can write your answer in the Oh, you guys don't have the same answers. Ừ. Như vậy là các bạn của mình có uh, có, có đáp án khác đúng không? Um, I want to invite one more, okay? I want to invite one more friend. What about Cô mời Việt Phương nè. Do you have the same answer with Ngọc Chi? Do you have the same answer? Việt Phương Yes. Hi, so did you have the same answer? Yes. She works at a school for number two. Yes. So you say yes, right? Uh, what about one more friend? Who have the different answer, right? Uh, I think some of you have the different answer. I think Jang, right? Jang has a different answer. So what is your answer in number two? For number two? A nurse. Ah, your answer is the last one. She's a nurse for question one. Okay, let's see. Now you guys check your answers, okay? You guys gonna check your answers. Number two. Yeah, number two have to be she's a nurse. Why? Mình sẽ không thể chọn câu she works at a hospital, a school được đúng không mọi người? Bởi vì sao? What is the question one? What does your mom do? mẹ của bạn làm nghề gì à, như vậy khi con nói là mẹ làm việc ở trường thì nghe nó chưa chính xác lắm ừ, mình phải nói là mẹ là mẹ là mẹ là nurse she's a nurse mẹ là y tá đúng không uh-huh. so you have to say she's a nurse and what about number three um, I want to invite cô mời bạn Ngô Minh Châu nè what is number three Mm-hmm can you guess đây là một cuộc hội thoại nè khi mà bạn A hỏi và bạn B trả lời xong này theo con thì tiếp theo sẽ là gì tiếp theo cuộc hội thoại của mình sẽ là gì nữa uh, A A can you read that one can you read that one for me con đọc cho cô nghe được không nè Where's Where? The Does where does she work? Ah, where does she work? What about number four? Nếu mà như vậy thì it's a correct answer. So can you do answer two? Như vậy Châu đọc cho cô câu số 4 luôn đi. Can you do number four for me? Can you do number four for me? Đó, mua về có 3 tỷ rưỡi thôi. Mà 2 works at school. Yeah, khi mà mình hỏi là where does she work như vậy cô ấy mẹ của bạn làm việc ở đâu? À where làm việc ở đâu đúng không? Ok. Thì như vậy thì khi con trả lời con sẽ nói là ah, she works at a school. Đây là cấu trúc mà mình đã học rồi này đúng không? She works at a school. Okay. Now I want to invite one couple to practice this one with me, okay? Um, I want to invite Hoài Nam and Quang Dũng. Mm, you're gonna practice this one. So Hoài Nam will be A and Dũng will be B. Okay. What does your mom do? What does your mom do? Okay, wait. God, Hoài Nam đợi cô một xíu. Bạn Dũng chưa mở được micro này. Dũng, can you turn on your micro? Can you turn on your micro? Yeah, okay. Dũng, can you answer? Can you answer? You are B. Dũng là B nè. Như vậy câu sẽ trả lời là gì? What does your mom do? Bạn Nam hỏi là What does your mom do? So what is number two, Dũng? What is number two? She's? Câu một à? She's? She and A nurse. Again, Dũng. She's a nurse. She a nurse. Yeah, okay. Nam, continue, please. Nam, continue. Where does she work? À, à, Dũng vẫn còn câu một câu nữa nè. À, Dũng, cô mở lại micro cho Dũng nè. Con vẫn còn một câu nữa. Number three, bạn vừa mới hỏi là where does she work? Như vậy là Dũng sẽ trả lời là she works. She works a school. Ah, at a school. Okay, thank you guys so much. Thank you guys so much. Now, one more couple. But for this couple, you guys going to ask about yourself. Ừ. Đối với cặp này thì tụi con sẽ không làm giống như trên slide nữa mà tụi con sẽ bắt trước theo và tụi con tự hỏi về bản thân mình, à, hỏi về bố mẹ mình thật sự đó. Như thế. You can ask she à, như vậy đối với cái người hỏi đầu tiên thì con có thể hỏi là uh, bố hoặc mẹ hoặc ông hoặc bà hoặc chị hoặc anh ai cũng được hết bây giờ mình sẽ tự làm một cái dialogue mình sẽ tự làm một cái hội thoại giống như vậy cách hỏi cũng giống như vậy đầu tiên là hỏi về nghề nghiệp nè xong rồi mình sẽ hỏi đến chỗ làm nè ok uh, I want to invite cô mời Lê Bùi Phương Anh và Nguyễn Minh Phương ok ừ. So Phương, you will ask and then Phương Anh gonna answer, okay? Phương sẽ hỏi trước nè. And then Phương Anh gonna answer. Yes. What does your mom do? À, mình tự hỏi, có ví dụ con tự hỏi, con có thể hỏi bố cũng được, hoặc anh chị cũng được, hoặc là hỏi mẹ như vậy cũng được. Như vậy thì Phương Anh sẽ trả lời theo uh, theo cái nghề nghiệp của mẹ con đó. Uhm, như vậy thì con có thể làm được không? What does your mom do? Uhm, về là mẹ của Phương Anh làm nghề gì? She She is a nurse. À, mình không có nói lại cái hội thoại này nữa. Mình sẽ nói về bố mẹ của mình đó. Như vậy mẹ của Phương Anh làm nghề gì nè? What is your mom's job? What does your mom do? Is she a nurse she, too? She's a doctor. Again, again, she's a She is a doctor. Ah, she's a doctor. Yeah, okay. Next. Okay, Phương, Phương sẽ hỏi về cái nơi làm việc của mẹ Phương Anh nè. Câu hỏi như thế nào? How can you ask? Where does she work? Ah, Phương Anh, can you answer? She works as a hospital. Yeah, she works at a hospital. Wow, good job. Thank you guys so much. Thank you Phương Anh and Phương. Yes. Now one more, I want to invite cô mời Ngọc Lan and Khánh Nam. So uh, Ngọc Lan will ask first. Okay, Ngọc Lan will ask and then Nam will answer. Okay. What does your dad do? Mm -hmm. He's a a teacher. Yeah. Where does he work? She work at post okay. office. No, where does he work? Your he, dad. He work at school. Ah, at the school. Okay, good job. Now switch, switch. Nam will ask and Lang will answer. Okay? Nam will ask and Lang will answer. Mm -hmm. What does your brother do? My brother is a student. I'm a student. Yeah, okay. Next, you can still ask, where does he work? Nam, can you ask? Where does he Where study? does he work? Where does he, he study? Yeah, good job. He study in a primary school. Ah, primary school. Yeah, good job, Nam and Lang. Thank you guys so much. Mm, thank you guys. Now the last pair. Okay, the last pair. Um, I want to invite. Okay, I'm going to invite Katlin Can you turn on your mic? Can you turn on your mic, Lynn? Cô mời bạn Nguyễn Khánh Linh nè. Can you turn on your mic? Um, I cannot see Lynn turn on her mic, so I want to invite someone else. Okay. Uh, let's invite Cô mời Bảo Khôi. Ok, Bảo Khôi and Minh Khuê. Mm, Bảo Khôi and Minh Khuê. Okay. Hello ừ. Khôi. So you will ask and then khuê gonna answer. Then you guys gonna switch. Okay. Now Khôi, can you ask first? Yeah. What does your mom do? Mm -hmm. She is a teacher. Ah, she is a teacher. Yeah, continue, continue. Where does she work? Mm. She the school. Yeah, good job, very good. What is the name of the school? Can you tell me the name of the school, Kwe? She is a school. Yeah, what school? What school? Tên trường của mẹ con dạy là ở đâu? What school? Do you know? Do you know your mom's school? Ah, okay, yeah, dạ, good job. Now Khuê going to ask and Khôi gonna answer, okay? Khuê ask and Khôi answer. What does your mom do? She work uh, work she You answer, you talk about yeah. her job first. Khôi sẽ nói về nghề của mẹ trước. Bây giờ mẹ làm nghề gì thì con nói là she's she is she is a engineer. Ah, she is an engineer. Wow, she's an engineer. Again, Koi, she is an engineer. She is an engineer. Good job. Okay, next one, Koi. Can you talk about where, where? Where does she work? Good job. Can you answer, Koi? Where? She works an office. Ah, at an office. Làm việc ở văn phòng đúng không? She works at an office. Yes, good job Quên. Uh, good job Quên. Khôi, good job. Thank you guys so much. Uh, thank you guys. Very well done. Congratulations guys. Uh ừ -huh. Như vậy là cô thấy là các bạn cũng đã rất là mình đã quen với việc hỏi ngày đầu tiên mình mới hỏi về à, your job, what does you, what do you do khi con nói chuyện với một ai đấy và con muốn biết về nghề của người đấy, what do you do? Hoặc là mình có thể hỏi về người thân của người đấy what does your mom your dad your grandpa your friend uh -huh. and then you're gonna talk about the place that that person works right where does she where does he work Uh mm-hmm. huh. good job guys very good now we move to the next task. So for this one, you guys have to read a lot of words here. You guys have to read, okay? À, để mà mình dễ hơn thì cô sẽ mời một bạn đọc cho mình nghe từng đoạn một. Okay, I'm going to invite one friend and then that friend will go read this one for me. Okay, now let's invite, um, okay, I want to invite Dang. Dang, can you read from the title till here, the first paragraph, okay? Okay. Unusual jobs. Unusual jobs. Video game tester. Mm, good. Ron is a professional video game tester. Again, he, Ron Dolly is a professional. Is a professional video game tester. Good. He play game video game for eight hours a day. Hours, but hours, eight hours. hours eight hours a day. Good but job. It is not fun. It's, it's hard work. Mm. Ron must play each new game many times. Mm -hmm. If he finds a problem in a game, he will write down. Mm -hmm. Companies. companies. Yeah, companies. Companies use Ron's information to make the game better before customer buy them. Again, before customers buy them. Before customer buy them. Yes, good job. Very good. So this is the first job, unusual jobs. Có nghĩa là những công việc như thế nào mọi người? Unusual có nghĩa là không ờ, giống như là những công việc mà mình không phải nào là bất thường mà kiểu như là công việc lạ đó những cái việc mà nó lạ hơn giống như là những cái nghề con thấy là kỹ sư à, cô giáo bác sĩ y tá đúng không thì đối với cái nghề này là nó sẽ lạ hơn một xíu nè video game tester À, cô nghĩ là a lot of boys love this game. I think a lot of boys want to do this uh, this job, video game tester. Nhiệm vụ của con phải làm gì? con phải play videos for 8 hours a day mình chơi mình chơi điện tử tới bao nhiêu tiếng mọi người 8 hours a day uhm, con phải chơi điện tử đến 8 tiếng một ngày giống như là một người đi làm nghề khác vậy đó phải làm 8 tiếng một ngày đúng không but it is not all fun à, nhưng mà công việc này thực ra là không phải là lúc nào cũng rất là vui mà nó rất là thế nào hard work rất là cực à, tụi con nghĩ là à, ngồi chơi điện tử rất là vui đúng không nhưng mà thực ra đó là một công việc rất là cực cũng rất là cực À, Ron must play each new game many times. Bạn Ron nè, bạn làm người chơi thử video nè, chơi video game thì bạn phải chơi như thế nào? Một game mới là bạn phải chơi rất là nhiều lần, many times. And when he finds a problem, khi mà bạn tìm thấy được cái gì? Cái vấn đề, cái trục trặc nào đấy trong cái game thì bạn phải đây, he had to write down he had to write down à, phải viết xuống lại cái vấn đề đấy như vậy tụi con phải chơi mà tụi con phải nhận ra được cái vấn đề cái trục trặc nó nằm ở đâu để mà mình còn biết mình ghi lại sau đấy thì công ty sẽ dùng những cái thông tin của Ron mà Ron đã viết ra đó để cải cải cải tiến lại cái game cho nó tốt hơn trước khi mà khách hàng có thể mua được những cái video games đấy. Hmm. A very difficult job, not easy at all. Who wants to be a video game tester? Can you guys raise your hand? You guys want to do this job? Các bạn nam, các bạn nào thích làm nghề này không? A video game tester? Do you want to be, do this game? Ah, I can see, I can see some, I can see Nam raise his hand. Yeah, so you want to do this one. You can have to play games a lot, right? So I'm going to do this too. Mm -hmm. Yes, good job, guys. Now let's move to the second paragraph. Okay, move to the second paragraph. Um, let's invite. I want to invite Ha. Okay, Ha, can you read the second paragraph for me? Can you read the second paragraph? Can you turn on your mic? Cô đã bấm mở micro cho Hà rồi đó. Hello? Hello, Hà, can you hear me? Yes. Okay, can you read the second paragraph? Storm chaser. Yes. chaser Mario Portillo. Portillo. Yes. It's a storm chaser. Good. He drives all fine years. Flies. Mm. Tornadoes, Tornado. hurricanes. And other major storms. Good job. He observes, observes. The sign. Duration and trade most storm chasers enjoy the thrill of being near storms, but their main purpose, purpose is to make videos of the storm. Mm -hmm. They sell the video to website and television new programs. Yeah, good job. Thank you so much. Thank you so much. Mm, now, I want to invite a friend to explain about this one. You guys understand this one? Um, let's invite one friend. Cô mời Khánh Vân nè. như vậy con hiểu cái nghề này là nghề gì vâng con có hiểu khi mà sau khi mà con nghe bạn đọc và mà mình cũng tự đọc này thì con hiểu là cái nghề này mình phải làm gì what do you have to do for this job storm chaser storm do you know storm vâng có biết storm là gì không storm hello vâng can you turn on your sound yeah storm storm có nghĩa là gì vâng là bão à yeah, bão đúng không những cơn bão như vậy mình sẽ hiểu storm chaser là như thế nào cái người mà họ phải à, à, à, những cái chú này đi cái chú Mario này chú phải drives và flies phải là phải lái xe hoặc là bay đến gần những cái gì hả những cái gì tornadoes những cái cơn lốc cơn bão nè và chú ấy phải làm gì what do he has to do what does he has to do uh, take a picture yeah pictures and or videos right pictures or videos of the storms good job very good and then what do they do next what do they do next sau đấy thì họ làm gì tiếp sau khi mà đã quay phim nè chụp hình lại những cái cơn bão đó này thì họ làm gì tiếp what do they do they, next they show the video yeah Uh-huh. to websites à, bán những cái video cho những cái trang web hoặc là những cái chương trình uh, dự báo thời tiết nè ha à, những cái chương trình truyền hình về tin những cái chương trình tin tức này đúng không? Yes, good job. So this is a very dangerous job, guys. This is a very dangerous job. Storm chaser. Ừ con lúc nào cũng phải theo cũng phải nhận ra được những cái cơn bão ở đâu này rồi mình phải lái xe hoặc là mình bay đến chỗ đấy để mà mình có thể bắt chọn được những cái khoảnh khắc của những cơn bão đó những cái cơn lốc xoáy đó và sau đấy thì mình sẽ bán lại à, những cái video đấy cho những cái um, website hoặc là những kênh dự báo thời tiết hoặc là những cái kênh tin tức nè à, những cái kênh truyền hình nè ok good job very good now the last one I want to invite Công Khanh Can you read the last paragraph? Doll fashion designer. Doll fashion designer. Dana Fat. Forester is a, Forester is a fashion fashion fashion fashion designer designer designer mm -hmm. designer but not for people for those mm. Dana, Tana says making clothes for those is fun. I get ideas from fashion shows. Fashion show. Magazine. Ma manga. Magazines. magazines mm -hmm. And magazines. catalogs. And catalogs. Mm. Then I create, create. Create, create. Clothing that is once six the size size of a person. A person. At mm -hmm. a, a person at night to make courses for people someday. But for now, I have been trying out my ideas on doors. Ok, Khanh, quý. À, bây giờ Khanh giúp cô là con đọc lại một số từ sau này. Cái chữ này mọi người sẽ hay đọc là people đúng không? Nhưng mà mình sẽ đọc là people. People. People. Yeah, people. people. Good job, very good, good job. Và cái chữ này con sẽ không đọc là clothes mà con sẽ đọc là clothes. Clothes. Clothes. Yeah, good. Clothes. Good job, Khanh. So how can you understand this job? như vậy con hiểu cái nghề này là gì không? what is this job mình làm gì con thưa cô là vẽ vẽ quần áo cho búp bê ạ đúng rồi yeah good job Khanh yeah So she, Dana, she's a fashion designer, but not for people, guys, for the dolls. Ah, she's going to make the clothes for the dolls. Mm, không phải là mình không có làm quần áo cho người lớn, cho con người mà là làm quần áo cho búp bê. Okay. So now I want to ask uh, you guys a question. Let's ask Tuệ Minh. Tuệ Minh, can you tell me what is the size of the clothes for the doll? What is the size of the clothes for the doll? Cái size quần áo của búp bê thì nó sẽ là bao nhiêu? Look at the paragraph. Con nhìn vào đoạn đấy, con thử tính cho cô cái chỗ nào mà người ta có nói về cái size quần áo của búp bê, the clothes The clothes for the dolls. The dolls clothes. Can you turn on your sound? Hồi nãy có thấy Minh mở tiếng được nè. Can you turn on your sound? Yes. What is the size? What is the size for the doll's clothes? Những cái quần áo của búp bê thì nó sẽ bằng bao nhiêu phần của quần áo của mình hả Minh? cái size của nó là bằng bao nhiêu ờ, phần bao nhiêu phần của mình one one một trên sáu nè một trên sáu cái size của áo của một con người thì có nói là gì one one six the size of a person again mình one Oh, sorry guys, can you guys hear me? À, không biết sao cô không nghe thấy mình. Can you guys hear me, guys? Can you guys write in the chat box for me? I don't know why I cannot listen to you guys. À, cô không nghe thấy tiếng của mình. Can you guys hear me? No, à no, như vậy là hình như là Minh cái cái micro của con vẫn có vấn đề đó đúng không? À, cho nên là các bạn với cô không nghe thấy. Yeah, you yeah, yeah, please. Say it again. Say it again. Ừ, chắc là bạn do là mình cái micro có vấn đề. Bây giờ cô hỏi một, một bạn nha. Cô mời Xuân Đức nè. Xuân Đức, can you tell me the size of the doll's clothes? This is ờ, Con cô thì size của một con búp bê thì nó bằng 1 phần 6 của con người ạ. Ừ, như vậy con nói in English, one six. Can you say in English? Can you say in English? One six one six are uh, the pupil the size the once the size of the size of a person person yeah good job guys very good good job so you guys just read you guys just read three different paragraphs about the unusual jobs những cái công việc mà khá là kỳ lạ à, rất là lạ đúng không So now you guys going to read the three sentences for me and then tell me where are the mistakes. Okay, there is one mistake each sentence. Mỗi câu thì sẽ có one mistake. You guys gonna find for me the mistake and tell me what is that mistake and how can you correct. Uh -huh. Con sẽ tìm cho cô cái lỗi đấy và con sẽ cho cô biết cái cách mình sửa lại như thế nào. Ví dụ cái chữ nào bị sai. à, ví dụ number one này mình bị sai chỗ nào thì mình sẽ đọc lên cho cô cái lỗi sai đấy. Okay. I want to invite, mm, let's see who raised their hands. Cô xin mời Nguyễn Xuân Anh. Um, Can you read the first one? Con đọc cho cô nghe câu đầu tiên đã. Number one, number one. Mario Portillo. Mario Portillo is a strong dancer. Ah, get. mình đọc cái câu cái câu mà người ta cho đó đầu tiên Xuân Anh đọc cho cô cái câu người ta cho trước đi Mario Portillo Mario, Mario Portillo is a weather reporter on TV ah à, weather reporter okay so what where is the mistake what is the mistake mistake của mình ở đây là gì vậy Xuân Anh chỗ chữ nào con đọc lên cái chữ mistake đấy đi chỗ nào nó là cái mistake nè what is the mistake What is the mistake Xuân Anh? Như vậy khi con đọc câu này, Mario Portillo is a weather reporter on TV. Như vậy cái mistake của mình nó là ở đâu? Cái cái lỗi của nó ở đâu? Câu này là nó không đúng đúng không? Nó nói sai thông tin rồi. Nó nói thay sai thông tin so với cái đoạn văn mình đã đọc. Như vậy cái chỗ sai nó nằm ở chữ nào? Con thử xác định cho cô cái mistake này. Where is the mistake? It's uh, ừ. it's Tom Chester à, như vậy cái cái lỗi ở trong cái câu một này là chữ nào chữ nào là Xuân Anh chữ nào nó là cái lỗi nè có phải là weather reporter on TV đúng không cái lỗi của mình sẽ là cái phần phần nào phần nào Xuân Anh nói lại cho cô nghe nè where's the mistake Mario is a strong tester à ok con vừa mới sửa cho cô nhưng mà ở đây ý cô là muốn hỏi cái lỗi ở đâu thì ở đây đây ừ, đây là cái lỗi của mình đúng không the mistake is here weather reporter à, như vậy là mình sẽ cần phải làm gì mình đổi cái weather reporter này là thành thành thành gì hả Xuân Anh con đổi cái này lại thành cái gì để là nó biến thành một câu đúng is a It, it's a storm chaser yeah storm chaser okay storm chaser yes good job very good storm chaser good job good job guys thank you Xuân Anh so much Now number two, let's invite hmm, one more friend, okay? Mm, I want to invite Bảo Hà. Okay, Bảo Hà, can you read the sentence two? Can you read the sentence two for me? Ok, Hà sẽ ờ, đọc cho cô nghe cái sentence two trước nè. Câu thứ hai con đọc cho cô nghe nè. Ron Darley, Ron Darley. Ron Darley plays video video game for two hours at Again, hours, two hours each day. Two hours each day. Ah, so can you identify the mistake? con có xác định được cái lỗi của mình là nằm ở chữ nào không where where, where is the mistake for number two như vậy là ở đây mình phải đọc đoạn văn nào để mình biết được cái lỗi nè Hà sẽ có biết không Ron Darley như vậy thì con phải đọc đoạn number one number two number three mình phải đọc đoạn nào để tìm ra được lỗi sai which paragraph Hà video game tester storm chaser or doll fashion designer which paragraph con đọc đoạn nào để con xác định được cái lỗi sai và con sửa được lỗi cho câu số 2 nè dạ là đoạn một ah the first one right video game tester như vậy lỗi sai trong câu này là lỗi ở đâu hả ha can you tell me lỗi sai trong câu thứ hai nè where is the mistake where's the mistake như vậy câu này con đọc thì con thấy nó sai ở đâu Ron Darley plays video games for two hours a day. Okay, guys, you guys can write your answer in the chat box for me, okay? You guys can write uh, in the chat box for me the answers. Các bạn khác có thể nào viết giúp cô cái đáp án của các bạn vào trong cái khung chat nè. What, what is the mistake, guys? What is the mistake? The mistakes. I'm talking about the mistakes. Uh mm-hmm, -huh. Not how you correct that one. Cô đang hỏi về cái lỗi sai chứ không phải là cách tụi con sửa lại lỗi sai của câu thì nó sẽ là lỗi nào à, lỗi nào ạ à? Hà what is the mistake lỗi con đọc câu này con thấy nó sai ở đâu có phải là sai về cái tên hay là sai về cái chơi điện tử hay là sai về cái số lượng thời gian con thấy nó sai ở đâu dạ sai về số lượng thời gian đúng rồi như vậy có nghĩa là lỗi của mình sẽ là two, right? Con thấy cái đội của mình nó sẽ là two. Ừ, đây các bạn nhớ nha. Khi mà cô hỏi là à lỗi của mình, lỗi sai cái gì thì có phải là ở đây mình sẽ sai cái chữ two không? Rồi mình phải đổi two thành gì hả? Các bạn cũng có đáp án chính xác rồi đó. Good job guys. Như vậy lỗi sai eight. Yeah, good job. Eight. Good job. Như vậy cái lỗi của mình phải đổi thành eight hours a day thì nó mới là câu chính xác. Good job guys. Very good. Where can you find Where can you find the information? in line two, right? In this paragraph, line two, he plays video games for eight hours a day. À, như vậy con có thể tìm thấy thông tin ở câu thuộc dòng thứ hai này. Okay, Now one more friend I want to invite. Ừ, cô thấy bạn Nguyên giơ tay nè. Okay, Phúc Nguyên, can you read number three? Can you read number three? Dallas Forrester design clothes for children. Ah, no. is the mistake? Where is the mistake? It is the children. For children, right? The mistakes, children. So can you correct this one? Con sửa lại cho cô câu này. Can you correct this one? Diana Forrester designs clothes for dolls. For dolls. Oh, sorry. Yeah, good job. For dolls. Yeah, guys. Như vậy ở đây cái lỗi của mình là children và mình sẽ cần phải sửa lại là thành for adults uh -huh, not for children guys yeah where can you find the information the second line too but not for people for dolls à cô ấy là một cái nhà thiết kế thời trang but not for people nhưng mà không phải là cho người mà là cho b for dolls okay yes good job everybody today good job yeah dolls Yeah, not children, right? Mm, good job, guys. Very good. Okay, so đối với mình chỉ còn vài phút cuối thôi cho nên là mình sẽ làm bài không kịp cho nên là bây giờ cô sẽ um, cho tụi con nghe trước để mà khi về tụi con có thể mở lại cái video bài giảng và mình tập nghe lại cái bài này. Okay, I will let you guys listen and for this one we're gonna do them later. Bạn nào có thể các bạn có thể về nè, cái này giống như một bài tập về nhà vậy đó các bạn sẽ đọc các bạn về và các bạn đọc thử cho cô sau đấy xác định cho cô are the sentences true or false các con xác định thử cho cô là câu nó đúng hay là sai và câu nào sai thì mình sẽ sửa lỗi như thế nào ok now please listen ok guys listen to the list uh, à, to the reading Oh, what's wrong? à cô nghĩ là cái phần listening nó có vấn đề, cô không thấy nó ra tiếng. Can you guys hear? Can you guys hear? Mọi người có nghe thấy cái bài listening không? No, right? What's wrong? Ừ. Như vậy là cái listening này nó bị gì rồi? Ok. Nếu mà nó có vấn đề rồi thì bây giờ cô sẽ đọc cho mọi người nghe nha. Bởi vì cô mở lên mà cô không thấy nó nói gì hết. Cho nên là chắc là cái phần uh, nghe này nó bị uh, có vấn đề. Ok. Now guys, I will read this one, okay? Các bạn về có thể nghe lại của cô đọc á và các bạn làm bài thử cho cô nha. It's just like an exercise, a homework for you guys, okay? This is your homework. Mm -hmm. So now please listen to me, okay? Kids working hard. Here's here are three stories of kids working hard to make their communities better. Lalana lives in Chiang Mai, Thailand. She knows that many schools in her city do not have money to buy books, Lalana and her friends ask people to donate books. They take the books to schools in their city. Many schools now have better books thanks to Lalana and her friends. Mm -hmm, the first paragraph. Now the second one about Carla. Carla lives in Barcelona, Spain. Many tourists visit Barcelona every year. Carla often sees people who are lost. On the weekends, Carla and her big sister help the tourists find the places they are looking for. Carla likes helping people and she's proud of her city. Now the last paragraph, Marcus. Marcus lives in a small town near Melbourne, Australia. Marcus walks to school every day. He sees a lot of trash along the road. Marcus and his friends have a contest every day. They pick up the trash and they see who can collect the most. They clean up the streets and they have fun. Mm, okay, guys. So right now it's actually 9 p.m., right? So we're going to stop here. please when you come at home tomorrow you guys can watch again the video tụi con có thể xem lại video nè nghe lại cô đọc và tụi con tự đọc lại cho cô okay and then you guys gonna do this one from me one to five five sentences okay please tell me true or false for each sentence uh ừ -huh. nếu mà câu nào false thì các bạn sẽ giúp cô là các bạn sửa lại cái câu đấy thành một câu true câu nào false thì tụi con sẽ sửa lại thành một câu true cho cô Okay, guys So this is your homework, cô sẽ à, ngày mai thì cô sẽ có gì cô sẽ gửi cái uh, yêu cầu bài tập về nhà rõ hơn cho tụi con ở trên cái group Zalo ok còn ở ờ, phần này thì mình sẽ nhớ là mình về mình xem lại mình nghe cách đọc bởi vì sẽ cô sẽ kêu các bạn đọc lại cho cô nghe đó ừ, mình sẽ có bài tập về nhà là sẽ đọc lại cái bài này cho cô nghe đó nên các bạn nhớ là về mình xem lại mình xem lại cái cách phát âm ok guys Good job for today. Thank you guys so much for joining the class. And I just want to say happy moon festival tomorrow. Okay, guys? Remember to keep your health, okay? Please stay safe, okay? Now I'm going to turn on your micro and you guys can say goodbye to your friends, okay? Okay, bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye and good night, everyone. Happy, happy mid-afternoon. Yeah, happy festival, teacher. Yeah, thank you. Thank you so much, you too. Goodbye, okay? teacher. Yes, goodbye. Goodbye, guys. Happy Moon Festival, everybody. I'll see you again on Wednesday, okay? I'll see you again on Wednesday. Mm -hmm. I'm going to talk about the homework later tomorrow in the group, okay, guys? Bye-bye.